đây chúng tôi test ờ, thử luôn đụng nước nhích ga lên nhích ga lên đây bà con ờ, hôm nay ờ, mùng 4 Tết ra đồng xem rất là đông này, này. Đấy. Dạ. Đây, đây, đây, cái kia xuống kìa. Từ từ anh ơi, cái cái cái, cái vừa vừa nó mất cái chốt rồi đấy kìa. Anh nghiêng nghiêng nghiêng. Nghiêng lên cho nó vào vào cái chốt của nó. Nó nó đi vào chốt đi. Từ từ từ từ. Quay ngang cái thanh này này, nó lớp lớp này nó hơi hơi ấy nhỉ